muchacho, a eh. chả lạ ấy chả phô bia chả pi tao qua tao qua cái nhà cái nhà hoài hoài hoài 哎呀，那倒霉呢？我都没有资格管呢。 nyi ga ka ga na po ko đâu cho cô ga bu la le cha ke mu su pho lo da ve ko te ga tu ve o bu bye bye